đang ờ, phát sinh cho bạn Hôm nay đang ờ, phát sinh giới thiệu bạn thùng ờ, câu cá LG Thùng câu đài LG 36 à, lít các bạn nhé các bạn đang sẽ review bốn xung quanh thùng cho bạn Thùng này kích thước là của nó là 63 x 34 x 4 mét 4 à, 2,5 ờ, các bạn nhé Đây các bạn cái này tháo nước này Đấy, chỗ này bạn tháo nước tháo nước ra này tháo nước đây là chân ờ, đây là chân ờ, địa hình các bạn nhé sân địa hình các bạn có thể nâng cao thấp được này. sân địa hình nâng cao thấp được Đó. Bạn bấm nút này là nâng cao thấp được này Đấy. ở đây mặt à, để à, phụ kiện các bạn có thể à, dùng đựng phụ kiện các bạn đựng phụ kiện này à, mặt này đựng phụ kiện đựng lưỡi đây con này có 5 châm để dính lưỡi đây các bạn này đây, tháo ở đây đây tháo đây Đấy, các bạn đựng mồi đựng ờ, ờ, đủ loại hộp này tháo được các bạn nhé cái mặt này trên này tháo được này đây nên là tháo được bạn gấp vào đấy. tiếp đến là trong ờ, hộp này gồm có khay này dây đeo này dây đeo bắt bắt ờ, chống cần bắt bắt ờ, khay mồi và giỏ giỏ cá bắt là hết bạn vít vào bạn vít vào thành thùng này khay mồi đấy bạn bên trong thùng này lỗ thoát nước ấy. tay sách à, Hải Đăng có nhiều màu các bạn à, thích màu nào thì đang à, inbox riêng Hải Đăng à, fishing Hải Đăng sẽ à, gửi màu mẫu màu cho bạn xem vừa rồi Hải Đăng fishing đã giới thiệu bạn thùng LG 36 lít Hải Đăng fishing chào hẹn gặp lại các bạn những sản phẩm tiếp theo của Hải Đăng fishing